Xin chào toàn thể 500 anh em đã đến với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì à, thưa anh em à, nói về bộ môn bài lá bịp thì thị à, trường hiện nay đang có rất là nhiều cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bài lá bịp một cách hiệu quả đúng không ạ thì anh em nào mà không thể đưa được bài vào thì mình có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm trao đổi bài như là ví mỏ hoặc là quần áo trao đổi bài còn nếu anh em đưa được bài vào thì anh em nên sử dụng cho mình những cái dòng sản phẩm như là kính áp tròng nhìn xuyên bài hoặc là máy đánh bài thì Hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mang tên là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì à, để chơi được bộ kính này, à, đầu tiên anh em phải đưa được những cái bộ bài vào. Thì những cái bộ bài này được mang tên là bài à, kính áp tròng. Thì bài kính áp tròng thì không khác gì bài chợ. Anh em nhìn hộp của nó này. Ừ. Đây là một mẫu bài ca nhé. Không khác gì những mẫu bài bình thường ở các quầy các quán hay bán. Mẫu bài ca. Đấy. Ngoài cái mẫu bài ca này ra thì anh em còn rất là nhiều mẫu bài khác như là rồng vàng rồng đỏ rồng xanh rồi các kiểu anh em mà thích mua cái mẫu bài nào thì à, cứ liên hệ trực tiếp với mình trong hotline trên điện thoại nhé à, trên màn hình Đấy, thì mình sẽ tư vấn cho anh em sẽ à, xem uh, mẫu bài mà anh em cần có không nhưng mà hầu như là tất cả các mẫu bài chợ thì mình đều có cả Đấy, chỉ cần anh em đưa được bài vào thì anh em sẽ sử dụng kính áp tròng thì một bộ kính áp tròng rất là đơn giản thôi nó sẽ gồm cho anh em hai len kính và một bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo gắp đấy, đeo gấp thì anh em sử dụng bộ dụng cụ này đeo lên mắt nhìn rất rõ ràng trong kênh của mình đã có những cái video hướng dẫn anh em cái cách đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài thì à, anh em hãy vào ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem cái cách đeo nó như thế nào nhé thì mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua cho anh em xem cái à, bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài nó sẽ có những cái gì đây len kính cho anh em anh em nhìn thấy không len kính này đeo lên mắt thì anh em sẽ nhìn được ở lưng lá bài này nó sẽ là lá bài gì Đấy, em có thể nhìn được bằng bình thường như thế này thì anh em không thể nhìn được đúng không ạ nhưng khi đeo con kính này lên thì anh em sẽ nhìn được nó là lá bài gì thì nó sẽ áp dụng cho anh em chơi các bộ môn như là liêng, ba cây và bài cào cách hiệu quả nhìn những lá bài này thì như là lá bài xanh chín nhưng mà khi anh em đeo lên kính lên thì nó sẽ nhìn được điểm của từng ờ, ờ, cây bài một cách rất là đơn giản và hiệu quả thì ờ, mình sẽ đọc từng lá bài một cho anh em xem uh, mình có một cái đèn hồng ngoại đây mình sẽ test cho anh em xem này Đó, cho anh em xem nhé để cho anh em xem lá bài này là lá gì anh em nhìn thấy ký hiệu tròn móc câu như thế này không ạ thì đây chính là lá bài 9 này đấy. bằng mắt thường này. Để anh em có thể nhìn. đây đây anh em nhìn này. là 9 và là 6 hoàn toàn khác nhau đây không phải là 9 mà đây là lá 6 mở cho anh em xem đó đây thì anh em là 5 anh em nhìn thấy ký hiệu số 5 đây không ạ Đấy. Thì với những khả năng đọc bài như thế này khi anh em chơi bộ môn liêng, ba cây và bài cào thì anh em sẽ biết điểm người ta. Chia xong anh em sẽ biết điểm chẳng hạn như anh em thấy chơi ba cây anh em thấy chia một nhà được cửa một tịt rồi thì anh em sẽ xuống tiền thêm với nhà đấy mình bảo mình chưa lật bài hai nhà đều chưa lật bài thì anh em có dám xuống tiền không như ví dụ như cái bộ bài này là bài một tịt này chơi liêng thì bài này là bài một tịt này anh em thấy không à bài này là bài 10 điểm này đây khi anh em chơi ờ, ba uh, cây mình nói chơi ba cây đi mình nhận được một cái bài như này thì chắc chắn bài này mình là bài mình 10 điểm Đấy, anh em thấy không ạ sáu chín bài này chắc chắn là mình 10 điểm thì đấy mình chia được cái bộ bài như thế này mình sẽ hỏi các nhà con thêm tiền hay không hoặc là nếu như mình đánh với nhà cái thì mình bảo chưa xem bài thêm xuống thêm tiền thế là anh em đã chiến thắng rồi anh em được 10 điểm luôn rất là đẹp đúng không ạ đấy, anh em có thể nhìn thấy từng lá bài một là bốn này anh em nhìn thấy không ạ là K này K này cần màn hình cho anh em xem K này nhìn rất rõ ràng sáng nét đúng không ạ Đó, anh em thấy là K không ạ đây này là ba này Đấy, đọc điểm hai này một này s hai này Đấy, rất là đơn giản như thế thì khi anh em đeo lên anh em cũng nhìn đi như vậy mà nhìn còn sắc nét hơn thì à, anh em cần mua cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài này để chơi bài trong dịp Tết này thì hãy liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 17 9 nha anh em hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống bên dưới kết bạn Zalo với tôi bên mình có hai cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình và hai là bến xe miền Đông thì anh em ở gần các cơ sở nào thì có thể lên cơ sở đó để ờ, thử hàng nhé nhân viên nhà mình sẽ phục vụ 24 trên 24 lúc nào cũng được nha anh em Đấy. anh em yêu thích cái dòng sản phẩm này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để à, mình tiếp tục giới thiệu đến các dòng sản phẩm cà bạc bịp mới nhất hot nhất trên thị trường tới cho anh em à, thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào toàn thể anh em